À, ChatGPT đã gen ra các bước phải làm đầu tiên là cài Node.js này Angular Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh lập trình của mình hôm nay chúng ta sẽ thử tạo một project Angular với ChatGPT ChatGPT hiện nay rất là nổi chúng ta hãy cùng à, thử sử dụng chat CPT nhé uh, hãy, chúng ta sẽ biết là tạo à, tôi đã bật việt ghi rồi tạo angular project to do list chúng ta sẽ tạo à, một ứng dụng danh sách rồi đây à, ChatGPT đã gen ra các bước phải làm đầu tiên là cài Node.js này này chúng ta đã cài rồi sau đấy thì à, chúng ta sẽ chạy câu lệnh này này chúng ta sẽ vào project này copy code copy code này chúng ta sẽ à, thử làm xem nhé sao không copy được nhỉ tôi sẽ copy ở đây rồi chúng ta đã cùng thực hiện xem uh, ChatGPT có mạnh thực sự như người ta đồn đoán hay không các bạn có thể thấy là ở bước này thì uh, ChatGPT của chúng ta không hướng dẫn cụ thể chúng ta sẽ phải tự điền tự nhắn nên là tôi ờ, mới bước khởi đầu này tôi đã thấy là chat GPT không quá mạnh như nó dự đoán rồi nó cũng chỉ là copy ờ, paste xong rồi search dữ liệu rồi đưa ra cho chúng ta và nó gen gen ờ, chữ cho chúng ta như kiểu là nó đang chat với chúng ta vậy thực ra là dữ liệu đó nó có sẵn rồi nhưng mà nó chạy từ từ gen từ từ trông như là một người đang chat vậy còn uh, các bạn có thể là nó nó không chi tiết cho chúng ta đây tạo mới project mà không hướng dẫn cho chúng ta là tạo dâu tơi không CSS như thế nào không nói đến khá khó khăn cho những ai mà thực sự là mới bắt đầu và chưa biết cốt và nói chung thì chat gpt cũng tạm ổn các bạn có thể thấy là đây, nó hiển thị rất là đẹp. Rất là bài bản. Và có khả năng là tôi là dùng chat GPT free nên là mới dừng ở chỗ này thôi. Không có nhiều uh, thông tin lắm. Không nhiều ờ, dòng lắm chỉ có một giới hạn dòng cho chúng ta như vậy là project của chúng ta đã tạo xong chúng ta hãy đến bước tiếp theo chúng ta sẽ generate một component này đây như các bạn cũng thể thấy là nó không nói đến việc CD vào trong Đây cũng là một thiếu sót của con bot này. Thế mà trên mạng nhiều người cứ bảo là nó sẽ thay thế lập trình viên đây. Thay thế kiểu gì? Rất là sơ sài. Nếu mà dùng ChatGPT thay cho Google thì ờ, còn tạm được. Nói chung là chúng ta đỡ phải lướt nhiều chỗ để để có kia ờ, kiến thức. Chúng ta thay uh, ChatGPT bằng thay Google search bằng ChatGPT tìm ra kết quả nhanh hơn. Đây. Ok. Chúng ta đã tạo xong component này. Tiếp đến là cấu hình. Chúng ta sẽ mở folder chúng ta lên. ok ta sẽ tiếp tục làm theo hướng dẫn là chúng ta sẽ sửa file todo list.component.html suộc app todo list html chúng ta sẽ thay đoạn code này Đây, nó cũng giải thích cho chúng ta luôn à, for này thêm chức năng Rồi, sẽ ghi là tiếp tục hướng dẫn đi Rồi, rồi sẽ tiếp tục gen cho chúng ta ta sẽ đến bước thêm uh, chức năng tạo mới và chức năng xóa to do Đây. chúng ta sẽ thêm đoạn code này vào ok như vậy là So far so good. Tiếp tục. Chúng ta sẽ thêm ở pattern ở trên. thêm TMR. sẽ copy nguyên lại đi. Chỗ phần là list này nó cũng đã thay đổi cốt rồi. Đây sẽ copy lại. Ok. bạn à, thấy có sai sai gì không Rồi, tôi sẽ có nguyên cả TypeScript cho nó đỡ sai nhưng mà vẫn sai. Đấy. Đây. bạn thấy là Ansimadol, ăn nâu này. Vì chúng ta đang à, thiếu thư viện rồi đây chúng ta phải thêm thư viện là ba đinh dữ liệu đấy các bạn có thể thấy là ChatGPT à, xịn thì có xịn thật nhưng mà không hoàn hảo và để thay thế coder thì không thay thế được đấy cốt mới hai ba dòng mà đã lỗi nguyên này chạy tiếp được nữa chúng ta sẽ thử ờ, ng sơ xem lỗi luôn chắc chắn Đây là tổng kết lại là